3 Ngươi cười gì vậy Ở nơi địa ngục hàng băng này Phù dung phong nhã Thổi khúc nhạc buồn cười như vậy Người nói khúc nhạc ta thổi buồn cười Người vô tâm vô tình thổi khúc nhạc Không những buồn cười Mà còn đáng thương nữa Người tự quỷ tu hành chỉ vì tình yêu ngu muội như ngươi Còn đáng thương hơn Ta dùng tu vi của mình để cứu mạng người ta yêu có gì sai chứ Ông chỉ là kẻ nứt ra từ viên đá Không có tư cách dạy đời ta Bản tôn độ lượng Không thể tính toán với hồ yêu bé nhỏ hàng người Ngươi còn dám thích thức sự nhẫn ngại của bản tôn nữa Không luôn miệng bản tôn bản tôn Chẳng qua cũng chỉ là muốn người đời cúi đầu nghe theo tôn chính mình thôi Ông đừng tưởng mình là thần thì có thể quyết định số mệnh của tiểu tiên Quan tưởng. đối đầu với ta Ngươi cũng biết hậu quả rồi đó Ông sai rồi Cái địch của ta Là trái tim của chính ta quan đường Thân lâm vào cảnh ngục tù Mà còn tham luyến hồng trần được Trong hồng trần Đâu đâu cũng đáng ngưỡng mộ Tình yêu nam nữ cũng được Cố gắng tu vi cũng được Đều ở một tấm chân tâm Chân tâm hướng đến đâu Thì sẽ ngộ đến đó Ta không cầu thành thiên đắc đạo Chỉ cầu cảm nhận được chí tình chí à, ái Thế nên ta à. không hối hận Thế còn ông Không chân tâm nên không ngộ ra được gì cho dù ông có tu à. luyện ngàn vạn năm Chẳng qua chỉ là tăng thêm pháp lực Vẫn không thể tu thành chính quả Cho nên dù là ngàn vạn năm Ông vẫn không ra khỏi hơi hàng băng này được Đáng buồn Công chúa Mời đi bên này Người đâu ờ, Bên này Ở đây Đại ca Tam đệ Đại ca Cô nương là Bùi chính là tam đệ của huynh Tịnh nhi To gan Nhìn thấy công chúa còn không mau quỳ xuống Ai bảo người lắm lời Lui ra dạ. Dừng dạ, Cô nương chính là cảnh vàng ngọc mà họ vẫn nhắc tới Quá ra tam đệ của ta là công chúa Chẳng ờ. trách Đại ca, muội không cố tình giấu huynh chỉ có điều muội từ nhỏ đã thích võ thuật Khi xuất huynh thường cải trang là nam nhi Hơn nữa, sau khi quen biết huynh Mùi sợ vì thân phận công chúa của mình mà huynh phải xa lánh muội Cho nên mới không nói với huynh Không ngờ Không ngờ ta lại làm tổn thương công chúa Ta còn tưởng mình bị hàm quan Xem ra bây giờ ta chết không quan rồi Đại ca Huynh đừng nói như vậy Khi kết bái với Huynh Tình nhi đã nhận Huynh làm đại ca chỉ làm muội bị thương càng không thể trách Huynh được Bây giờ muội sẽ bảo họ thả Huynh ra ngay Còn đứng đó làm gì Mau thả người ra Tiểu nhân không dám To gan Vui chuyện của bản công chúa Ngươi cũng dám không nghe Kêu ngươi thả thì thả đi Công chúa Xin đừng làm khó họ Có lẽ không có du chỉ của hoàng thượng Thì không ai dám thả ta ra Đại ca Điều này là do muội mà ra Muội không trách huynh thì chẳng ai có quyền trách huynh cả Phụ hoàng muội sẽ nói lại với người sau Bây giờ huynh đi theo muội đã Mau thả người ra Dân Hoàng đã Thần tham kiến công chúa Công chúa là cành vàng lá ngọc Sao lại đến đời này chứ Tức kinh thành này Bản công chúa sao lại không được tới chứ Hào Quang không có ý đó Chỉ có điều đại lao âm u tối tâm Mộ nhớ dạ. dạ dạ. công chúa nhiễm phong hàn Hạo Quang không gánh được tội đâu Vậy nên công chúa có việc gì Xin cứ giao cho Hạ Quang Xin mời công chúa gì giá Đinh đại nhân cứ từ từ đã Dương Anh là nghĩa huynh của ta Bắt huynh ấy cũng là gì hiểu lầm do ta mà ra Ta đến đây là vì muốn thả người nhưng họ không chịu thả Đinh Đại Nhân đến vâng, trước đúng vâng, lúc vâng, Chuyện thả người Đinh Đại Nhân làm được chứ Công chúa Chuyện này có thể là hiểu lầm nhưng bất riêng anh là mệnh lệnh của bệ hạ Hạ quan chỉ làm theo mệnh lệnh Chưa hỏi ý kiến đã thả người Đại lý tự không biết phải ăn nói sao với bệ hạ đây Một nhớ bệ hạ trách tội Hạ quan quyết chức là chuyện nhỏ Nhưng bao nhiêu người của đại lý tự sẽ bị liên lụy Tha thứ cho hạ quan Không thể tuân mệnh Vậy bây giờ ta sẽ hồi cung khi phụ hoàng phá người ra Ngươi hỏi thì cứ hỏi Nhưng chớ làm khó đại ca ta Công chúa yên tâm Chúng thần tuyệt đối không làm khó Dương Công Tử Chỉ cần có ý chỉ của Hoàng thượng Là đại lý tự lập tức thả người Đại ca Huynh cố gắng chịu thiệt thòi thêm một thời gian nữa Bây giờ mùa sẽ về cung tìm phụ hoàng Để thả được Huynh ra rồi sẽ tạ tội với Huynh sao Được Cung tiễn công chúa Hai người hãy chăm sóc cẩn thận Dương công tử Dân Bệ hạ Hôm nay thần thích phương làm trà long tỉnh dâng lên người thượng chức Công chúa, phụ quan, phụ quan Phụ quan Tình nhi, cô đang mang thương tích Lại chạy lung tung gây chuyện gì nữa Cô không chạy lung tung, cô đến đại thứ tự Đến rồi thì mau về đi Người đâu, đưa công chúa về cung Dân, phụ hoàng, chuyện như làm con đã điều tra rõ rồi Nhưng anh vốn còn bị nhốt trong đại lao Thì hãy chỉ thả quân ấy ra đi Điều tra rõ ràng, đại lý tự còn chưa kết thúc điều tra Rõ ràng cái gì hả Một tên thảo dân dám làm công chúa bị thương Trong mắt còn có dương pháp hay không Được rồi, Chuyện này con không cần tham gia Đại lý tự sẽ xử lý về luật pháp Phụ hoàng, chuyện này không thể trách huynh ấy được Là do con tự đòi tỉ thí giao công với huynh ấy Một mặt huynh ấy cũng không biết con là công chúa Người không biết là không có tội Mặt khác huynh ấy cũng không cố tình làm hại con là con tự không cẩn thận nên bị ngã rồi bị mũi đau làm bị thương thôi chuyện này về tình về lý tôi không làm trái phương pháp lỗi của con còn chưa chịu nhận còn bây giờ còn nói hộ người khác nữa vì tiện xuất cung Cái trang Nam Nhi Kết bạn với Thảo dùng lỗ mãn Còn làm hại Nhung Nha Còn đâu thể thống hoàng thất nữa Cả ngày chỉ biết đến đào với gươm gây chuyện thị phi Còn không quản thúc thật nghiêm Nghiêm trị những kẻ coi thường dương pháp đó Thì không biết là bao nhiêu đại quả nữa Phụ quan, công chúa Bệ hạ nói phải đó Tuy là ngộ thương nhưng đáng trừng phạt Thì vẫn phải trừng phạt Trẻ nhỏ phạm sai lầm Người lớn cần phải quản giáo nghiêm hơn Huống hồ là Thảo Dân thất phu hơn nữa, người bị thương lại là công chúa Nếu như chuyện này trôi qua thì uy nghiêm của Hoàng thượng còn đâu nữa Nói nhẹ thì trong mắt chẳng còn dương pháp Nói nặng thì đó là tội uy quân Nhưng anh là đấng anh hùng hiệp nghĩa Sao lại là thảo dân thất phu được Chính vì huynh ấy ngộ thương ta Nên ta mới cầu xin cho huynh ấy Nó là gì của ta chứ Sao lại quản quyền của ta Tịnh nhi không được vô lễ Bệ hạ mất giận Trước đây công chúa còn nhỏ tuổi Thích cải trang thành nam nhi Thường xuất cung cũng là chuyện dễ hiểu Nàng công chúa đã tới tuổi kết hôn rồi Thiếp nghĩ nên mau chọn cho công chúa một phò mã xứng đáng Như vậy công chúa có lẽ sẽ ăn phận ừ. hơn Ai Phi nói chí phải Xem ra việc kéo phò mã phải phiền Ái Phi rồi Thân thiếp sẽ cố gắng hết sức mình Lan Phi, người nhiều chuyện quá rồi đó Chuyện của bản công chúa không có lượt người nhúng tay vào Bệ hạ Thần thiếp Cũng là gì? phân ưu giải nạn với công chúa Cũng là gì? giải ưu cho bệ hạ mà Ngươi Được rồi được rồi Không được vô lấy. Phụ hoàng còn phải đi xem luyện đan hoàng tới đâu rồi Vui ra đi Phụ hoàng Phụ quan Phụ quan Thông báo với đình đại nhân Mau chóng trừ khử Dương Anh đi Để công chúa không gây chuyện nữa Dân công chúa công chúa bệ hạ đã hại chỉ cấm công chúa xuất cung người nói giận đùng đùng ra ngoài thế này bệ hạ trách tội mất Đại ca còn đang ở Đại Lao Ta có thể ở tiếp trong cung sao Không được, không lo được nhiều rồi Bây giờ ta đến Đại Lý Tự Ta sẽ nói là phụ hoàng cho phép thả người Chiếu đại ca ra trước rồi tính Công chúa Người làm vậy là giả truyền thánh chỉ Khi cưới ra sẽ phải bị trị tội Hơn nữa chỉ dựa vào lời nói Đại lý tự chưa chắc sẽ chịu thả người đâu Đến lúc đó lỡ như bệ hạ biết được chuyện này Sẽ rất phiền phức Thế thì ta sẽ cướp đại ca ra ngoài Xem ai dám động vào ta Công chúa Người bình tĩnh đã Nghe nô tỳ nói Đại lý tự chỉ canh ngục thôi đã có trăm người Cho dù không có ai dám động thủ với người Thì họ cũng không dám tự ý thả người Đến lúc đó chắc chắn sẽ lấy mạng để cản trở Công chúa lẽ nào người muốn chiếm họ thật sao Thế phải làm sao đây Phụ hoàng bị Lăng Phi kia căm học đến nỗi lòng ngang đại nộ Nhưng đại ca tội sống tội chết Đều khó mà thoát được Công chúa Tiêu tiểu hậu gia có nhiều cách Hay là đi hỏi ngải thử xem Đúng à, ha Sao ta quên mất tiêu biểu huynh vậy chứ Được Bây giờ ta sẽ đi tìm huynh ấy A Mạc Cô cũng muốn cản ta sao A à Mạc không dám A à Mạc hộ tống công chúa đến tiêu phủ Tốt Phạm nhân Dương Anh To gan tài trời Cầm đao hành hung hại tới lòng thể của công chúa Quỷ lòng nhàn công chúa Chấp tâm khi quân Tội lớn không thể tha à, Theo luật trảm đầu Giờ ngọ bà khắc hôm nay Hành quyết Đại nhân bị võ ngộ thương sao lại là cầm đao hành hung được Tàn uổng quá Nhưng người làm tổn thương dung nhan công chúa Chứng cớ rành rành E rằng khó mà thoát được tội này Cho dù tôi có tội nhưng tôi cũng không phải là cố tình làm hại công chúa Đại nhân chưa điều ra rõ ràng mà đã phát quyết như vậy Dương Anh không phục Dương công tử Những phục phục hay không Không phải do công tử dạ, Cũng không do bản quan quyết định được Công tử Chuẩn bị lên đường đi Đại nhân tôi muốn gặp công chúa E rằng cả đời này người mãi mãi không gặp được công chúa nữa rồi Hầu gia Hầu gia không hay rồi Đại lý tự có tin tức gì sao Tiểu nhân nhận được tin chính xác Dân gọi bắt khắc hôm nay Sẽ trảm đầu dương công tử Trảm đầu Vừa nghe ai nói thế Là người trong đại lao nói lại với nô tài Tên đại nhân của đại lý tự Đích thương tuyên bố ý chuyện của bệ hạ Chuyện này không sai đâu Phải làm sao bây giờ Không được Ta phải tới gặp tịnh nhiên ngay dạ, Lý huynh Biểu huynh Tịnh nhi mùa đến rồi Đại ca dần họ bắt khách hôm nay sẽ bị trảm đầu Mùi mang người cách đi Ai hạ lệnh vậy Sao lại dội vàng như thế Xem ra bọn họ cố tình giấu muội Xử lý đại ca rồi Đợi khi muội biết thì sự việc đã rồi Chắc chắn Lan Phi và Đinh Đại Nhân hận ta không đồng ý chuyện hôn sự không ngờ bọn họ hận mụ đến vậy vậy bây giờ phải làm sao đây sắp tới giờ ngọ rồi chuyện này do mùi gây ra dù thế nào cũng không thể để đại ca chết oan uổng nhưng hắn chỉ đã hạ làm sao cứu được bây giờ chứ dù bây giờ mụ đi cầu xin bệ hạ thì cũng không kịp nữa rồi mà hủy cách đi Bây giờ muội sẽ tới pháp trường Dù sao đi nữa Kể cả phải cướp pháp trường Cũng phải cứu được đại ca Đại nhân Giờ ngọ bà khắc đã tới rồi thanh hình Tống khiến công chúa Đinh Đại Nhân Công chúa người làm vậy là có ý gì Bản công chúa đã nói Nhưng anh là đại ca kết nghĩa của ta Chuyên ngộ thiên là ngoài ý muốn Ngươi vội vàng giết đại ca của ta như vậy Có phải cố tình gây khó dễ cho bản công chúa không Thần không dám Thần chỉ là phụng chỉ hành sự Vậy được Vậy thì Đinh Đại Nhân Hãy cho ta vài canh giờ Để ta bẩm báo rõ ràng với Phụ Hoàng Sau đó hành hình được chứ Công chúa, thần làm việc theo chức trách Không thể tự ý quyết định thôi quản hành hình Đinh Đại Nhân chưa thẩm vấn Đã định tội chết cho nghĩa huynh của ta Lẽ nào chẳng phải lấy việc công báo thù riêng Tiêu hậu gia Bản quan từ khi nắm giữ đại lý tự tên này Công bằng chính trực nhất mực trung thành Nếu ngài không phục có thể bẩm báo thánh thượng Chỉ tội bản phạt Nhưng bây giờ Thần phải chấp theo luật pháp thôi Xin công chúa và hầu gia Tự trọng Ngươi Công chúa Luật pháp không phải trò đùa Cứ pháp trường là tội chết Cho dù là công chúa Cũng không được coi thường pháp luật Xin công chúa Đừng ngăn cản thần hành hình Tiếp tục hành hình Còn kẻ nào dám ngăn cản việc hành hình Giết không cần hỏi Kẻ nào dám động thủ Công chúa Người còn không lệnh rồi mà thì dễ rút lui Đừng trách thần Chấp pháp vô tình Đây là chim đao ngự băng Tất cả nghe lệnh Đinh đại nhân Thấy kim đao như thế vậy hả? Người dám chống đối Có phải muốn ta trị tội ngươi tại đây không công chúa chủ chỉ Nếu trong hai canh giờ Bệ hạ không ra ý chỉ mới thay đổi pháp quyết Đinh đại nhân mới được hành quyết Người ta sẽ đưa đi Công chúa Nếu công chúa đưa người đi ra khỏi pháp trường bảo quan không biết ăn nói sao với bệ hạ Còn đầu tôn nghiêm của đại lý tự Rồi người bảo ta phải làm sao Về đi công chúa Nếu người có lệnh quản hành hình của bệ hạ dạ vâng. Hạ quan sẽ giải phạm nhân trở về đại lao Đợi thánh lệnh mới dạ. Rồi xử lý sau Vậy được Ta sẽ đi tìm phụ hoàng Ngươi ở đây đợi ta Công chúa dừng bước Công chúa, chuyện sự trảm được tuyên bố trước bàn dân thiên hạ Nếu như trì hoãn vô thời hạn Có thể tổn hại tới uy nghiêm của luật pháp Bản công chúa nói sẽ giữ lời Nói hai canh giờ thì sẽ là hai canh giờ Biểu huynh Huynh và anh bạn ở đây đợi muội Được Dương đại ca Huynh cố gắng đợi thêm một lát nữa Sống chết có số Có lẽ số mệnh của ta chỉ được đến đây thôi không cứ đừng vì ta mà chống lại thánh chỉ dạ, Đại ca Khi kết bái chúng ta đã từng nói Sống chết có nhau Dù sao đi nữa Một cũng không thể để đại ca chết một cách oan uổng Phụ hoàng nhất chồng cửu đỉnh Sao người cũng lừa con Phụ hoàng lừa con khi nào Người chưa từng nói sẽ xử trảm Dương Anh Sao bỗng dưng hạ lệnh cho đại lý tự hành hình Chứ không phải là gạt con sao Nhưng trẫm cũng không nói sẽ không giết Dương Anh Nhưng phụ hoàng Dương Anh vô tội à? mà Người giết huynh ấy như vậy Chẳng phải con nặng người như cỏ rác hay sao Con là công chúa Hắn dám làm hại con tức là hại tới trẫm Còn gàng phạm thượng cái gì là vô tội Trẫm nói cho con biết Trẫm hại là như vậy Là để con bỏ hết ý định gây chuyện Ngoan ngoãn ở trong cung Tu tâm dưỡng tánh Phụ hoàng làm người có ân phải báo đáp Người cũng biết Giết Điện Anh cũng là giúp con đấy Chuyện này là sao Khi con gái gặp nguy hiểm Cũng mà có Dương Anh ra tay cứu giúp Mới giữ được cái mạng này Nhưng con gái chưa kịp báo ơn Thì đã chém đầu ân nhân cứu mình rồi Phụ hoàng Để nào người muốn nhìn con gái Bị trời phạt hay sao Dương anh xả thân cứu con Và tiêu biểu huynh à. khỏi nguy khốn Tôi không những không nên phạt huynh ấy Mà còn phải thưởng cho huynh ấy mới phải Được nếu người không đồng ý Thì một đổi một vậy ừ. Trước tiên là rạch mặt của Dương Anh Rồi sau đó lấy mặt của con gái Đền cho Dương Anh Người thấy cách này thế nào Giới dẫn <laughs> Bệ hạ ừ. Cứ một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ Tha một mạng người cũng y như vậy à. Phật tâm nhất động, thiên địa cảm ứng Đó chính là cái đạo trường sinh Phải phải, Đại sư nói rất phải Đại sư nói chí phải Thiền sư đã nói như vậy Thì trẫm sẽ miễn tội chết cho Dương Anh Nhưng hắn sẽ không được ở lại kinh thành nữa Còn nói võ công của hắn cao cường Vậy thì hãy để hắn lập công chuộc tội cứ nằm Vương Tòng Quân đốt cầm từ đất nước Đa tạ Phụ Hoàng Phụ Hoàng Người anh minh Nếu giết hắn thì Phụ Hoàng không anh minh sao Không phải không phải anh Minh Còn kiều hắn lập tức khởi hành Để tránh còn sau này Vì với đám võ phu đó Chẳng có thể thắng hoàng gia Dạ Ngươi Đi với công chúa một chuyến Tuyên ý chỉ của trẫm Tuân chỉ Đa tạ Phụ Hoàng bệ hạ có chỉ nếu như anh tội chết cho lập công chuộc tội đến biên giới nam cương dốc sức từ nước nhạc lập tức khởi hành đại ca lần này tới nam cương đường xa dặn dặm nghe nói nam cương quan du hiểm trở trong bao này có lương khô và ngân lượng còn cả vài bộ quần áo để thay và thuốc nữa đại ca cầm lấy đi sau này sẽ có lúc phải dùng tới cảm ơn nhị đệ đại ca đừng khách khí huynh nhất định phải bảo trọng Đại ca Sau này có cơ hội Tiểu đệ nhất định tới thăm đại ca Lần này ta may mắn thoát chết Mai nhờ có nhị đệ giúp Đại ân chưa báo đáp Nhưng huynh sẽ khắc ghi trong lòng Đại ca quá lời rồi Lần này may mắn thoát nạn Tất cả là do công của tình nhi Tình nhi bị gọi về cung Không tới tiện đại ca được Không biết ba huynh đệ chúng ta khi nào Mới được hội ngộ Nhị đệ Công chúa nữ cải Nam Trang là ta ngu ngốc Nên mới kết bái Xảy ra chuyện ngộ thương Sau này trước mặt công chúa Tuyệt đối đừng nhắc đến việc kết bái nữa Công chúa bị ta làm bị thương Chọc giận Long Nhân Sau đó còn hết lòng cứu giúp Nhưng anh thật sự không biết làm thế nào để báo đáp Chỉ đành lấy sức yếu ớt đền đáp triều đình Đại ca Đại ca Cuối cùng cũng đuổi kịp Một còn sợ không kịp đưa tiễn đại ca A Mạc Mau mang đồ tới đây Đại ca, đây là ngân lượng phòng thân Huynh mang theo lên đường Công chúa của ơn chú mạng Dương Anh nhưng Anh khắc ghi trong lòng Không có gì báo đáp Sao có thể nhận ngân lượng của công chúa được Đại ca Từ khi chúng ta thất bái Tình như thủ túc Cái gì mà đại ân công chúa Sao lại nói những lời khách khí như vậy Đối với công chúa mà nói nhưng Anh thực sự là người ngoài Chuyện chúng ta kết bái Bây giờ ta có mắt không trồng Ta không dám giới cao tới công chúa Giới cao Để nào công chúa thì không được có bạn bè Không được kết giao huynh đệ Ta không quan tâm công chúa công chúa gì hết Đại ca sao bỗng nhiên lại quan tâm tới những thứ thân phận đấy Hôm nay tiễn đại ca lên đường Mùa nó ít dạy cọc có được không Là đại ca cứ gọi mùa là công chúa Khi mùa là canh đệ Làm mùa bị thương cũng chẳng sao Từ khi biết mùa là công chúa thì liền xa lánh mùi Đó chẳng phải là ghét bỏ thân phận của mùa sao Nhưng anh sao dám ghét bỏ công chúa Chỉ là chuyện này đều do nhưng anh mà ra Mới liên lụy đến mọi người Lần này Dương Anh rời khỏi Khuynh Thành cũng tốt Tránh gây thêm phiền phức cho mọi người Vô Thừa Huynh đi đi Đi càng xa càng tốt Đừng có trở lại Kinh Thành nữa A Mạc Chúng ta đi Tịnh Nhi Tịnh Nhi Đại ca đừng trách tịnh nhi Ngân vâng, lượng này Huynh cứ cầm lấy đi Ta thật sự không thể cầm Cầm lấy đi Sống trong kinh thành ngột ngạt Chi bằng phiêu lưu giang hồ Đại ca Để về khuyên tịch nhi đây Huynh hãy bảo trọng Có cơ hội sẽ gặp lại Nhị đệ bảo trọng 谁弹？故人留下遗憾，人言只涂上红妆。落花飘散在天之涯，窗前洁白月光。Tình nhi, đại ca vừa từ quỷ môn quan trở về Lại bị đại đến Nam cương đã rất khó chịu rồi Sao mụ còn làm thế với huynh ấy Mụ làm gì có Mụ bỏ thân còn sinh chúa Mà đó đã với huynh ấy Là huynh ấy cố tình bài xích mụ Xa lánh mụi 烛火。 Có phải là tiểu duy tỷ tỷ không Cô đến cứu tỷ đây Mau đi theo muội Cứu tà Ta không muốn đi Nơi này chết lạnh thấu xương Đông chết cả người à? Lẽ nào tỷ ở đây Thấy thoải mái sao Cô là ai Mụ là thái tước Nếu không phải thanh phu nhân Phái mụ đến cứu tỷ Thì mụ đã không bất chấp nguy hiểm Đến nơi quỷ quái này Bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp chỉ cứ tự nhiên Con người tỷ thật là kỳ à? lạ Cô muốn cứu tỷ mà còn phải nhìn sắc mặt của tỷ Đúng là phải bỏ tỷ ở đây Khi con đám tham ăn kia mới đúng Nếu tỷ đã không muốn đi Thì ở lại địa ngục hàng băng này mà chết cứng đi Chết thì chết Điều gì cũng chẳng có ai quan tâm tới ta Rất xứng trên nơi rét lạnh thấu xương này Sao tỷ có thể như vậy chứ Thanh phu nhân rất quan tâm tỷ Bà ta quan tâm tới ta hả Vậy bà ta đang ở đâu Sao không đích thân tới đây cứu à? ta Đúng là không có lý lẽ gì hết Một câu thôi Tỷ có đi không Không tiền ngươi nhọc lòng Tỷ Bộ còn phí là với tỷ Mau đi đi mũi Băng xà mà tỉnh à. lại Thì không xong đâu Người đi mau đi, ta không đi đâu hết Tỷ Ta không thấy nơi này khổ Ngược lại, khoảnh khắc chịu khổ mới khiến ta cảm thấy mình thật sự đang sống Trong nhân gian mênh mông này Ở bên những người vô tình vô ái kia Chi bằng làm bạn với địa ngục hàng băng này còn hơn Hoàng cố vô cùng coi như muội phí công vậy Suýt nữa thì à? quên mất đây là đan dược phu nhân chuyên mùa đưa cho tỷ Tạm thời áp chế hàng khí trong cơ thể tỷ Còn không chịu cầm sợ thuốc độc à? sao Hai chúng ta đã muốn cứu thì không có lượt tỷ nhiều lời đâu Xem ra buộc phải tới nhân gia một chuyến rồi Chủ nhân Đều là lỗi của tiểu nhân Tiểu nhân người đi theo chủ nhân bắt hậu ly về chịu tội người biết lỗi thật sao Ta thấy người là bị mê hoặc bởi hồng trần dạng trương Và con hậu ly đó nói Tiểu nhân không dám Nhớ rõ Thâm tâm suy niệm không tẩy Cho dù có tu hành ngàn năm Cũng không thành chính quả đâu Dân Băng xà xin ghi nhớ Ngươi bị con yêu hồ đó làm cho lòng sinh dương vấn Lại bị thái tước làm cho lòng sinh căm giận Nếu bắt người ở đây chịu tội Chi bằng cho người tới nhân gian một lần Để người biết sự phồn hoa ở đó Chỉ là hư vô mà thôi Có lẽ Người mới từ bỏ được Ý của chủ nhân là Đồng ý tiểu nhân đi cùng sao Đa tạ ân điển của chủ nhân Giang nô tham kiến trưởng lão đại nhân khi trấn thiên thần thạch phụ sinh rời khỏi địa ngục hàng băng y ma trấn phục không có ai canh giữ đó là cơ hội ngàn năm có một của trưởng lão thất sát tinh vẫn chưa giải phong ấn không dội thất sát tinh Tất cả các ngươi cùng lên Nhị dương tử hạ thủ lưu tình Con trai của tên tiện nhân đó Lại nhân lúc con và tư đồ trưởng lão Tu luyện tiên thuật và đa sức luyện võ công Đó chả phải rõ ràng là muốn lấy lòng phụ hoàng con Dòm ngó dương vị của con sao Hắn dám rồi con quan Mà cũng muốn làm dương của tộc dạng cổ Nhưng chẳng phải ở đây còn có mẹ sao Mẹ làm sao nỡ để hắn cướp dương vị của con chứ à, Dương Nhi Đợi khi con kế thừa dương vị Việc đầu tiên là con phải trừ hai mầm quả đó Cho mẹ đỡ dướng mắt Mẹ nó phải lắm Đi thôi Nhị dương tử võ công tái thế Thuộc hạ không phải đối thủ Xin nhận thua Là các huynh đệ nhường ta thôi Nếu mọi người dùng hết sức Có lẽ ta không thắng được đâu Nào mọi người đứng lên đi Nhị dương tử Huynh còn nghe ra đó làm gì Mau lên đây đi Lúc nãy thổi thật sự rất hay Vài ngày nữa là khánh phong tiết rồi Theo quy định trong tộc Trong buổi lễ nam nữ chưa thành hôn Sẽ tìm người bầu bạn thích hợp với mình nhất Đến lúc đó Nhị dương tử sẽ chọn ai Huynh à Đương nhiên là cô nương xinh đẹp nhất Dịu dàng nhất trong tộc rồi những cô gái đẹp trong tộc có rất nhiều Nhị dương tử lại là người tuấn tú nhất Còn được quan nghênh hơn cả đại dương tử Ai mà biết được Nhị dương tử chọn có bị qua mắt hay không Nếu như huynh bị qua mắt thì muội hãy bay đến trước mặt huynh Khiến cho trong mắt huynh chỉ có một con hồ điệp xinh đẹp là muội thôi Nhị dương tử Quê hương chúng ta đẹp quá Mẹ huynh từng nói Quê hương trung nguyên của bãi Còn đẹp hơn nơi này ngàn vạn lần Giống như là tiên cảnh nhân gian vậy Có cơ hội huynh sẽ đưa mùa đi Quê hương của trịnh phu nhân là trung nguyên Đúng vậy Mẹ Huynh luôn nói là sẽ đưa Huynh về đó Nhưng mà người tộc dạng cổ chúng ta Không có mệnh lệnh của dạng cổ dương Thì không được rời khỏi tộc Mùa không muốn đi à Có phải là sợ người trong tộc trách tội không Không phải Hồ Điệp là người của nhị dương tử Nhị dương tử đi đâu Hồ Điệp sẽ theo người đến đó Hồ Điệp à Mùi yên tâm Cho dù sau này Huynh có phải dương tử hay không Huynh cũng sẽ đối tốt với muội hơn nữa Trung Nguyên thú vị hơn tộc dạng cổ nhiều Nơi đó đất rộng, cổ nhiều, đẹp không sao tả xiết Có lẽ chúng ta sống ở đó sẽ thoải mái hơn là ở đây Trước đây công chúa cậy được bệ hạ sủng ái Cả ngày dung đao múa kiếm Xem thường cái này xem thường cái kia Lần này xảy ra chuyện đúng là yên tĩnh nhiều rồi có thể không yên tĩnh sao Trên trán phải vết sẹo lớn như thế Làm gì còn mặt mũi gặp ai chứ Đừng nói là bây giờ Ta thấy sau này Vẫn phải ở lại trong cung Làm lão cô nương thôi không làm lão cô nương thì còn biết thế nào nữa Lúc trước Đinh Đại Nhân của Đại Lý Tự có ý với công chúa Nhưng mà ta biết được Ông ta lại lấy người khác rồi E là có gã đi phiên bang cũng chẳng ai thèm à? đâu có nói thế nào cũng là công chúa đương triều Viên Minh Châu trên tay bệ hạ Các muội nói công chúa như vậy Không sợ bệ hạ biết được Sẽ trị tội các muội sao Làm phi tỷ tỷ Bọn muội cũng là có gì nói nấy thôi Trong cung này Người hoàng thượng sủng ái nhất Chính là dị tịnh công chúa này Cũng từng vài lần nói với ta Muốn tìm cho công chúa một phò mã tốt Ta cũng đã đi khắp nơi hỏi thăm Tiếc là hiện tại trên dưới triều đình Không có dương hậu công tử nhà nào Dám cưới vị tình công chúa này của chúng ta cả Dung mạo bị quỷ là chuyện nhỏ Quan trọng nhất là tính khí của công chúa Nếu như thiên hoàng hậu vẫn còn Không biết sẽ tức giận đến thế nào nữa Đúng đúng đúng Bây giờ khi nói đến chuyện này Thì bị hạ lại than hắn thở dài Theo mũi thấy công chúa này ở trong cung chính là một tai họa Chi bằng xuất gia làm ni cô đi Tiền triều không phải có công chúa thay du xuất gia sao Như thế vừa có thể bảo vệ được thế diện hoàng tộc Cũng có thể khiến bệ hạ đỡ lo lắng Công chúa bớt giận Không phải nói vết sẽ có thể trị khỏi sao Lừa ta, tất cả đều lừa ta Xin công chúa bớt giận Nhất định sẽ có cách thôi Đổi bao nhiêu danh y rồi Thử bao nhiêu là phương thuốc Đứa sẹo này có đỡ hơn chút nào sao Người mà nói ta biết Còn có cách nào nữa không Xin công chúa bớt giận Bắt đầu từ hôm nay Trong tẩm cung xuất hiện một tấm gương nào Ta sẽ trị tội hết các ngươi Không tha một ai Dạ Nô tỳ tuân lệnh Còn ngay đây làm gì Mau được cất đi Dạ dạ Sáng thì có dạ. sáng Có thể dùng làm gương soi Công chúa Công chúa Công chúa Công chúa, công chúa, cứ gọi không dạ, thôi dạ, Các người thấy có phiền không Làm công chúa có gì tốt Vốn dĩ đang yên đang lành với đại ca Bây giờ huynh ấy xa lắm ta Còn Lan Phi kia Nhất định cười giàu sau lưng ta Cùng với đám phi tử kia xuyên tạc Nói ta là đồ xấu xí Miệng thì nói Muốn tìm phò mái cho ta Còn không phải là muốn người trong thiên hạ Cười nhạo ta sao Nếu công chúa thấy không vui Có thể đi tìm tiêu hậu gia vui chơi Cho ngày ấy đi dạo với công chúa Ra được ngoài hoàng cung Cũng không ra được khỏi kinh thành Ta so với tù nhân bị nhốt trong đại lao Có khác biệt gì chứ Công chúa Bệ hạ là sợ người xảy ra chuyện Mới cấm người xuất khung Đợi vài ngày nữa thì Thế phải đợi bao lâu chứ không được ra khỏi hoàng cung Không cho ta động vào binh khí tập võ Thế thì ta còn có thể làm gì Lẽ nào phải giống như số phi tử kia Suốt ngày đấu đá nhau Nói xấu sau lưng người khác sao Cành vàng lá ngọc gì chứ Rõ ràng là chim trong lòng không ai đói hoài đến Tù nhân bị người ta dứt bỏ a mạc Ta phải làm gì đây Ta phải làm gì đây A mạc A mạc Thank you.